rồi xin chào tất cả anh em nhé hôm nay mình uh, đã thoát ra khỏi cái uh, trại của mình mình đang đi ra chim thôi anh em ạ lát nữa ờ, khi mà đến ờ, bến xe thì mình sẽ cho anh em thưởng lãm đây, mình vừa mới ờ, hạ cánh rồi anh em thì mình đang ở bến xe đây thì lát nữa anh kia đấy thì mình sẽ giao bốn cặp bồ câu này cho anh mọi người có thể thấy này đây là bồ câu gà mỹ mọi người nhá mọi người có thể để ý cái cái chân này mấy mọi người có thấy cái cái, cái chân của con con bồ gà đấy không to y hệt như là là gà luôn mọi người ơi đi hình hơi gà luôn á đây này mình sẽ ờ, cầm để ờ, cho mọi người xem luôn này thấy này đấy bồ câu gà mỹ này đây là bồ câu giặc ờ, luôn mọi người nhé không có like nhé mọi người nhìn một cái là biết rồi ở đây mình sẽ cho giò của nó này mọi người có thể thấy là to như gà không mình đâu có nói quá đâu ờ, ở trại của mình thì ờ, nuôi rất là nhiều đặc biệt là bồ câu thái và bồ câu gà mỹ thì riêng đối với loại bồ câu gà mỹ này có thể nói là cái loại bồ câu mà to nhất hiện nay đấy thì mình cũng uh, thường xuyên là ra cho những em nào mà có đơn đặt hàng thì sáng hôm nay thì thực ra là lần đầu tiên anh em thấy mình trong một cái bộ gà như thế này không phải là mình uh, ờ, ờ, điệu đài đâu anh em ạ à. là hồi sáng mình uh, vừa mới uh, là xong công việc của mình nhé mình có công việc khác đấy ngoài đôi một câu mình có công việc riêng của mình thì uh, sau đó thì uh, tranh thủ xong trưa thì mình đi uh, chào chị cho khách luôn mình cũng uh, khá là tranh thủ thời gian đấy thì uh, mình hay nói với anh em là mình là người luôn biết cách tận dụng thời gian cũng như là cái cách à, làm sao để làm việc cho hiệu quả là buổi sáng mình vẫn làm tốt công việc của mình nhưng mà đến chiều là mình chạy bù đi mình giao chim ra thì mọi người có thể thấy này những cặp chim của mình là mình à, để ở trong uh, lồng mình giao cho cho khách á thì nó cũng rất là chất lượng khi mà mang về nhà nuôi á thì uh, ở trại mình là có bồ câu thái với bồ câu gà mỹ hay làm video thì chi ở trại biệt như thế nào thì nó y hệt như vậy luôn thì anh em à, có thể à, tham khảo xem hoặc là tại vì thời gian gần đây thì mình cũng à, nghe nhiều anh em than phiền về việc nuôi bồ câu ấy nhưng mà mọi người cũng phải tỉnh táo nhé vì nhiều người họ cứ nói là nuôi chim bồ câu này nó nọ thực ra là họ bán giống đấy anh em ạ họ cũng đẩy cái chim bồ câu thải đi để cho anh em nuôi họ bán rẻ cái đó là nhiều khi anh em mà mua phải cái đó là anh em chụp mục đích đấy xấu của họ đấy thật ra là họ vẫn kinh doanh rất ok mình hay nói là đôi chim bồ câu không bao giờ mà mà sợ bị lỗ anh em nhé Đôi chim bồ câu chỉ có lời thôi thì anh em cứ xem video của mình thì anh em có thể thấy được à, đặt cái lòng này xuống đây để ờ, đợi cái ờ, khách hàng đến để mình à, giao chim cho anh luôn khi bồ câu à, gà mỹ nó có một cái à, cái đặc điểm của anh em nhé anh em nhìn vào một cái là anh em nhận biết được liền đó là cái màu lông của nó họ họ ham còn màu màu hơi đen thì à, màu, màu màu đó thì không phổ biến lắm thì có cái màu nâu đỏ này anh em này màu này là nhiều người ưa chuộng nhất luôn mình cái này là mình à, mình đóng lại rồi mình mình không gỡ lên được cái thì lát nữa mình sẽ quay thêm à, một ít hình ảnh và chim ở nhà để cho anh em theo dõi luôn ở chuồng trại nó như thế nào bắt đi nó ra sao để cho anh em thưởng lắm luôn mình thì ra dạ, con đây đúng là mình làm ít video thật nhưng mà mình à, hay nghĩ là làm thế nào nó chất lượng để cho anh em xem nó đỡ bị chán đấy nhưng mình cũng thay đổi bối cảnh liên tục để có gì à, cho anh em xem rồi anh em à, ủng hộ à, cái kênh của mình thì anh em nào mà có nhu cầu giao lưu ấy, thì à, cứ liên hệ với mình nhé ở à, đây sau khi mình đi giao chim về thì bây giờ mình quay liền một cái video ở trại của mình để cho anh em xem chim mà cô gà Mỹ ở trại này thì anh em có thể thấy này cái cặp mà hồi nãy tương tự như cặp này hồi nãy mình mới à, đi giao anh em nhé anh em có thể thấy này nó to không phải nó là khủng khiếp luôn đó mọi người có loại bồ câu gà mỹ ở trại mình mình cũng không hiểu là tại sao là mình nuôi nó lại to thế anh em tại vì mình cũng đi một số nơi nhưng mà nhiều người khác nuôi không bằng mình được đâu có con à, cả ký anh em ạ thì à, bồ câu gà mỹ thì mình nghe nói là loại bồ câu mà to nhất hiện nay cái giống ở trại của mình á thì là giống bồ câu chuẩn luôn không lai anh em ạ anh em mà khi đi mua một câu gà ấy, anh chỉ cần để ý đến cái màu lông của nó màu lông của nó là không được uh, trộn trộn màu nhá ví dụ như là con thì màu uh, lai một ít màu trắng này con thì lai một ít màu xám này là chắc chắn là nó bị lai đấy là anh em nuôi là không được đâu nhá nói chung là uh, không phải là không được nhưng mà nó bị lai quá nhiều rồi nên nó, khi mà nó nó đẻ con của nó ra thì nó sẽ bị nhỏ anh em ạ nó không thuần chủng nữa ấy. thì con của nó nó, nó nó không đạt chất lượng như là chim bố mẹ nên là nhiều người cứ bảo là nuôi mua một con gà về nhưng mà càng nuôi nó càng bé càng nuôi nó càng bé mới lạ chứ đó là cái loại chim lai đấy tại vì nhiều anh em mua ở những đâu mình không biết nhiều khi mua phải chim lai thì đúng là tội nghiệp tại vì giá bồ câu gà nó rất là mắc anh em ạ nãy cái sọt đấy mình chở đi đấy cái đấy là cả mấy triệu của mình đấy chở đi ra ngoài đường nhiều khi cũng áp lực nữa nhiều người họ cũng ờ, để ý họ hỏi trên đường luôn nhưng mà mình cũng không bao giờ mình ờ, bán đấy anh em ạ tại vì mình ờ, đã quyết định là đi ship đi cho ai là mình ship đấy mặc dù ai có trả cá cao hơn mình cũng không bao giờ bán anh em mình thì là một người rất là mê chim anh em nhé mình mê chim lắm nên mình lựa những cái giống nào nuôi là mình phải đảm bảo chất lượng mình mới nuôi được cũng như là mình chuyển giống cho ai thì chắc chắn là người đó nuôi là sẽ thành công đấy anh em cứ đến à, trại của mình thì anh em có thể thưởng lãm được những cái hình ảnh như thế này những cặp chim bồ câu gà siêu đẹp siêu thuần chủng luôn nhá tại vì nhiều chỗ mình cũng đi thăm thú nhiều chỗ nó bán chim lai anh em ạ những anh em mà không biết là mua phải chim lai là mình nuôi nó nó không có to được anh em để ý đến kỹ đến màu lông của nó và chim bồ câu gà mỹ thì à, màu lông nâu đỏ này là màu được ưa chuộng nhất anh em ạ nó có hợp phong thủy nữa đấy đấy anh em có thể thấy là những cặp bồ câu màu nâu đỏ này chim bồ câu à, gà Mỹ ở trại mình thì mình à, cho ăn cá con cỏ và ăn à, trộn thêm bắp thôi anh em ạ còn những anh em khác cứ hỏi là cho nó ăn lúa không mà lúa, lúa tuyệt đối không cho ăn anh em nhé lúa ăn thì nó sẽ bị nấm diều đấy thì anh em lưu ý kỹ ở cái nguồn thức ăn cho chim bồ câu loại bồ câu nào cũng vậy từ bồ câu gà đến bồ câu thái thì anh em phải lưu ý nhé đây anh em có thể thấy này cái cặp này là mình ưng ý nhất luôn anh em có thể nhìn thấy con à, bồ câu trống ở bên trái đó nó to như khi mình nghĩ là to hơn cả gà anh em nhiều người họ đến trại mình họ cứ nghĩ đây không phải là bồ câu đâu họ cứ nghĩ là là con gà nhiều nhiều người đến họ, họ hốt hoảng luôn mà tại vì họ chưa chứng kiến cái loại bồ câu nào mà to như thế này anh em có thể thấy này mình đâu có nói phép làm gì hình ảnh như nào là nó như vậy luôn nhìn rất to và màu rất đã và anh em nào mà lấy bồ câu của mình thì à, nuôi tầm khoảng vài tháng là hầu như là to như này hết anh em ạ to hết đây là cái loại màu câu à, màu vàng anh em ạ màu vàng cái này mình thì mình chỉ thích màu nâu đỏ đấy nhá mình à, mình hay là cái à, cái sở thích của mình khác với nhiều người mình riêng mình mình cảm thấy màu nâu đỏ là màu cực kỳ bắt mắt đây là những cặp bồ câu là, là, là chuẩn bị và sinh sản hết rồi riêng bồ câu gà nó cái giá của nó phải nói là đặc biệt là cao nên mình chuyển cho anh em là hầu như là những cặp nào là chuẩn bị vào đẻ hết rồi đấy là mình mới giao cho anh em nên giá nó cũng rất là cao nên là à, anh em cũng hay hỏi mình là giá bồ câu gà tại sao nó cao thế thì mình cũng chia sẻ luôn là cái loại bồ câu gà là loại giống bồ câu to nhất và chất lượng dinh dưỡng thịt của nó là số 1 luôn nhưng mà mình chỉ nuôi à, theo cái mô hình là kiểu như nuôi ăn chơi nuôi làm cảnh các thứ thôi anh em ạ chứ nuôi kinh doanh là mình phải nuôi bồ câu thái nhá một con bồ câu à, ra ràng mà bồ câu gà mỹ anh em hoặc là bồ câu thái chất lượng của nó bằng ba con gà nhá mình nếu mà mình tính về độ dinh dưỡng của nó bằng ba con gà đấy riêng về cân nặng của bồ câu gà này thì nó bằng con gà tre luôn đấy bằng con gà tre anh em nhé nên là anh em đúng là tính toán mình tính đi tính lại thì đúng là nuôi bồ câu là, là một cái cực kỳ là hữu ích cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe ai ví dụ như là ốm ốm hay là mệt mệt mà chỉ cần nấu cháo một con bồ câu lên ăn là thôi là khỏe liền khỏe re nha ai mà ốm nặng nặng là quất thêm hai con thôi là tỉnh luôn đấy nên nuôi bồ câu nó là một cái hướng đi phát triển kinh tế là vậy anh em nhiều bây giờ nhiều nhà hàng nhiều quán ăn quán nhậu nó mọc lên là nó tiêu thụ bồ câu này nó ngốn lắm nên mình hay nói là anh em nào mà có nhu cầu mà sở thích nuôi bồ câu á thì cứ đến trao đổi với mình không cần mua giống của mình được mình sẵn sàng chỉ cho anh em nuôi bồ câu như nào để thành công luôn cái điều đó là mình hay nói rất là nhiều và có nhiều người đến trại của mình để để học hỏi đấy những cặp bồ câu và mình cũng hay uh, chuyển hướng uh, làm loại bồ câu này bồ câu nọ để cho anh em xem cho đỡ đỡ chán ấy thì mình cũng uh, luôn uh, hy vọng là anh em có gì ủng hộ kênh của mình nhé rồi chào tạm biệt mọi người